Chi Tông 2021 gửi tới quý anh chị thì hiện tại bây giờ cái dòng xe bán tải này thì đang có giá cũng là rất là tốt đối với ờ, xe bán tải thì nó bây giờ nó chỉ có 3 phiên bản trên thị trường thôi đó là bản số tự động một cầu ờ, chia làm hai phiên bản là bản tiêu chuẩn và bản cao cấp và số tự động hai cầu Đấy. thì giá làm bánh của nó đối với quý anh chị ở Hà Nội ờ, sau khi trừ các khuyến mại như là hỗ trợ 50% thuế thì và các cái Ờ, chiết khấu từ đại lý bên em thì giá lăn bánh của chiếc xe bán tải chi tông với bản hai cầu nếu quý chị ở Hà Nội đấy thì giá lăn bánh của nó là 902 triệu là xong xuôi hết trong đó đã bao gồm là đăng ký đăng kiểm thuế trước bạ tiêu chỉ đường bộ rồi bảo hiểm các thứ còn nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 892 triệu thôi thì nếu mà quý anh chị mà tài chính chưa đủ thì có thể là bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ có 0,72% một tháng tối đa trong vòng 8 năm thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được 80% giá trị của xe ờ, thì cụ thể thì đối với bản hai cầu sơ động này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị được vay được là 665 triệu 665 triệu là ngân hàng hỗ trợ quý anh chị vay tương đương với lại số tiền bằng 80% giá trị của xe quý anh chị nhé đó thì ờ, cái số tiền mà tối thiểu mà quý anh chị cần phải có đấy đối với dòng xe bán tải hai cầu này khi quý anh chị vay trả góp thì quý anh chị đối với quý anh chị ở Hà Nội à, sẽ cần phải là có là 235 triệu là số tiền đối ứng bao gồm phần trăm ờ, tiền đối ứng này và các chi phí đăng ký đăng kiểm thuế trước bạ rồi quý anh chị nhé còn đối với quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 225 triệu là quý anh chị cần phải bỏ ra khi quý anh chị mua xe trả góp à, thì số tiền hàng tháng trong vòng 8 năm quý anh chị trả thì tháng đầu tiên của năm đầu tiên quý anh, trả, quý anh chị sẽ phải trả đó là nó rơi tầm 11 triệu 700 nghìn và lãi suất tính theo dự lựa giảm dần thì ờ, tháng thứ hai thì nó rơi tầm khoảng 11 triệu 600 đó nó sẽ giảm dần giảm dần xuống về sau nó sẽ còn cái tiền gốc thôi thì ờ, về hình thức mua xe trả góp thì nếu quý anh chị ờ, cần thì hãy gọi điện liên hệ trực tiếp với em Tuyền để em sẽ tư vấn về các thủ tục mua xe trả góp như là hồ sơ cần những cái gì và uh, ví dụ như là quý chị muốn là mua uh, vay trong vòng uh, chỉ cần uh, 2 năm 3 năm hay 5 năm thôi và uh, số tiền quý chị không phải vay là maximum là 80% giá trị của xe nữa chỉ vay là 2 30 phần trăm thôi thì uh, hãy liên hệ với ông Tuyền để chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về cái số tiền quý chị hàng tháng phải trả nó như thế nào nhé đó còn đối với quý anh chị mà không mua cái bản hai cầu mà mua cái bản ờ, một cầu thôi sơ động như là phiên bản cao cấp thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 769 triệu là lăn bánh còn đối với quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 762 triệu ở lăn bánh và ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay nếu quý anh chị mua xe trả góp là số tiền là 568 triệu là quý anh chị cần phải có à, là ngân hàng hỗ trợ quý anh chị được còn quý anh chị ờ, số tiền quý anh chị cần phải bỏ ra đối với quý anh chị ở Hà Nội là cần 200 triệu và số tiền đối ứng còn đối với quý anh chị ở tỉnh thì số tiền quý anh chị cần phải có là 195 triệu thì ờ, cái tiền mà hàng tháng quý anh chị phải trả tháng đầu tiên thì nó sẽ rơi tầm khoảng 9 triệu 800 nghìn đây là tháng đầu tiên của, của năm đầu tiên đây là em đang tính trong vòng 8 năm như cái ờ, bản hai cầu với quý anh chị nhé à. còn đối với quý anh chị mà Ờ, mua cái bản ờ, số rộng một cầu như bản tiêu chuẩn thôi thì giá làm bánh của nó nếu quý chị ở Hà Nội là giá làm bánh của nó là 657 triệu xong xuôi hết các thủ tục còn ở tỉnh thì là chỉ còn là 653 triệu xong xuôi thì quý anh chị mua xe trả góp thì ờ, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 485 triệu còn lại quý anh chị phải cần cái số tiền tối thiểu ở Hà Nội là 175 triệu còn à, đối với quý chị ở tỉnh là cần 170 à, triệu thì số tiền hàng tháng mà quý anh chị phải trả tháng đầu tiên của năm đầu tiên trong vòng 8 năm thì quý anh chị sẽ phải trả là 8 triệu 500 nghìn Đấy, em tạm tính cho quý anh chị như thế với lãi suất đang tính ở đây là 0,72 phần trăm một tháng à, đấy là cái chi tiết bảng báo giá lăn bánh của các xe bán tải chi tông à, tháng 7 năm 2021 để em gửi tới quý chị còn chương trình khuyến mại thì khi quý anh chị mua chiếc xe bán tải chi tông này thì ờ, nhà máy sẽ tặng quý anh chị là bảo hiểm thân vỏ một năm hoặc quý anh chị có thể là chọn không lấy bảo hiểm thân vỏ thì ờ, bên em sẽ tặng quý anh chị ờ, lắp thùng thấp hoặc cao ngoài ra thì khuyến mại các phụ kiện khuyến mại thì đại lý bên em bao gồm là dán phim cách nhiệt 3M trải sàn da công nghiệp và bọc vô lăng trong tháng 7 này thì có thêm nữa là tặng quý anh chị máy lọc không khí trong xe nữa giúp chiếc xe là sạch sẽ và thoáng hơn còn bây giờ thì em sẽ cùng quý chị là quay chi tiết uh, giới thiệu với quý anh chị về nội thất và ngoại thất các điểm nổi bật của dòng xe bán tải chi tông để quý anh chị nắm được quý anh chị nhé ở ờ, trước mặt quý anh chị đây là cái dòng xe bán tải chi tông số tự động một cầu bản cao cấp quý anh chị nhé màu trắng ờ, thì em chia sẻ với quý anh chị là dòng này nó có 6 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài trắng thì có màu xám xanh màu đen màu cam màu xám bạc và màu nâu để quý anh chị lựa chọn. Đó. Đây là bản số động một cầu bản cao cấp. Thì quý anh chị thấy là hệ thống chiếu tháng sáng của nó đây. Đèn led. Đó. Và tự động là chỉnh cao thấp đèn chiếu sáng. Đó. Đèn chiếu sáng này có đặc điểm là tuổi thọ cao này và chiếu xa cho ánh sáng trắng và chiếu xa và nhìn rất là rõ so với đèn halogen. Cái do đèn halogen này sẽ được trang bị trên cái bản số động một cầu bản tiêu chuẩn quý anh chị nhé. Còn với bản cao cấp này, số động một cầu và bản hai cầu và cao cấp thì nó sẽ được trang bị ở đèn led đối với bản hai cầu thì ờ, hệ thống chiếu sáng của nó có thêm nữa là rửa đèn pha tự động nữa quý anh chị nhỉ em có quay đến phần ờ, thân xe đây quý anh chị thấy là răng 18 inch đối với bản cao cấp còn bản tiêu chuẩn nó là 17 inch Đấy, khoảng sáng gầm xe của con này là 225 mm ờ, gương thì ờ, chỉnh điện gập điện rồi là cái đặc điểm mà em muốn giới thiệu với quý anh chị đó là cái ờ, thiết kế Z-Line của dòng xe bán tải này thì cái thiết kế Z-Line nó có loại là cái hàng ghế thứ hai này đây em sẽ mở ra hàng ghế thứ hai quý vị thấy nó nó sẽ ngả hơn so với lại các dòng xe bán tải đang có mặt trên thị trường cụ thể là 7 độ và cái độ ngả của nó là 25 độ quý anh chị nhé với bản cao cấp này thì ờ, có smart key này cái nút bấm này tự động nhận diện khi mà quý anh chị à, có chìa khóa bên người nó sẽ tự động mở khi chị quý anh chị ấn vào có bậc lên xuống rất tiện dòng bán tải này là răng 18 binh trước thì là là đây phần trước của nó là được trang bị uh, à, phanh đĩa Đấy. À, là răng trông rất đẹp đúng không ạ còn sau là phanh tăng trống quý anh chị nhé Đấy, phanh tăng trống hệ thống treo là nhíp còn cái uh, kích thước tổng thể của dòng xe bán tải này thì là có tổng chiều dài của nó là 5m3 chiều rộng có 1m81 chiều cao của nó là 1m71 quý chị nhé đây em nói tương đối còn cái kích thước thùng này kích thước thùng xe thì là dài rộng là 1 mét rưỡi cao cao 475 mm và cái uh, tải trọng hàng hóa mà cái dòng xe này có thể mang có thể chở được mà tham gia giao thông là 695 kg khi quý anh chị mà mua dòng xe bán tải này thì ờ, bên em sẽ tặng cho quý anh chị là ờ, một lắp thùng thấp hoặc cao tùy quý anh chị chọn hoặc quý anh chị có thể là chọn không nên lắp thùng thì là tặng quý anh chị bảo hiểm thân vỏ một năm đó Đây, em quay cái phần này Đấy. cái thiết kế đuôi xe rất là đẹp vuông vắn Đấy. cái phần nót thùng này à, xe có nót thùng này. Đấy, đèn phanh trên cao này Đấy, quý chị thấy không Đấy. trông xe rất là đẹp bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất bên trong xe nhé thì có những cái gì để giới thiệu qua một chút để quý chị thấy được à, nội thất của nó chính kính lái một chạm à, kính lái một chạm rồi giờ là với bản cao cấp thì ghế bọc da cao cấp và có chỉnh điện 8 hướng này còn ghế là ghế rau này rồi là cái vô lăng thì quý anh chị thấy đây vô lăng bọc da này tích hợp là chế độ dành tay tai nghe này và chân ga tự động này Đó. rất tiện lợi ngoài ra có thêm cái ờ, với bản cao cấp thì nó sẽ có lẫy số thể thao trên vô lăng nữa dạng dạng này rất tiện dụng rồi là đây, chỉnh gương điện này, chỉnh điện cứ chỉnh điện rồi là chỉnh cao thấp đèn pha này đèn chiếu sáng này rồi, cân bằng điện tử này nút start top này rồi là với bản cao cấp này quý chị nhìn theo nó có thêm mà các cái dòng xe bán tải không có đó là cái ờ, hệ thống quạt gió ở trần xe này Đấy. Thì ờ, sẽ mát cho ghế thứ hai rất thoáng mát à. sẽ ngồi để quay cho chị quý anh chị thấy là phía trước xe đấy à. màn hình giải trí 8 inch kết hợp tích hợp Apple Car và Android Auto này có Bluetooth để quý anh chị kết nối điện thoại này điều hòa tự động rồi là tần số bọc da này Đấy, có cộng trừ này số tự động đấy ừ, đây phanh tay đấy, em cũng uh, giới thiệu qua một chút như thế để quý anh chị uh, ờ, nắm được về cái uh, các cái uh, chi tiết nội thất và ngoại thất của dòng xe bán tải này và khi quý anh chị mua thì bên em sẽ tặng cho anh quý quý anh chị thêm là uh, trải sàn cái này trải sàn nỉ nữa